Ví dụ đầu tiên, đề bài hỏi khi nào thấu kính hội tụ cho ảnh thật và thầy và các con sẽ phải chọn ở một trong bốn đáp án sau. Thứ nhất, vật nằm ngoài khoảng tiêu cự ok. À vật nằm trong khoảng tiêu cự. Nằm trong à? Trong thì dứt khoát không được bởi vì ta biết rằng là nếu như nằm trong tức là D mà nhỏ hơn F thì ảnh thu được sẽ là ảnh ảo. Thứ hai, vật đặt vuông góc thiếu dữ kiện không biết là lớn hơn hay là nhỏ hơn F đặt rất gần thấu kính tất nhiên là nhỏ hơn F rồi. Như vậy không thể cho ảnh thật được. Vậy trong ba trường hợp này không đều không thể cho ảnh thật. Ta cùng nhau tìm xem trường hợp thứ tư làm sao nhé. Đáp án D. Vật nằm ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính. Ồ, oh, đây chính là đáp án. Vậy đáp án của phần này, khi nào thấu kính hội tụ cho ảnh thật thì đáp án của chúng ta, đáp án của thầy và cũng như của các con chắc chắn là đáp án D. Đáp án D.